Hello, xin chào quý vị à, và các bạn. Có lẽ là rất là vui khi mà được à, chia sẻ với quý vị và các bạn về nhịp đập thị trường, về thị trường chứng khoán trong cái buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều tối ngày hôm nay. Thời điểm này Dũng biết rằng là rất nhiều anh chị em đang à, có thể là đi đón con hoặc là chúng ta đang có một công việc nấu nướng hay là làm việc gì đó cho gia đình chạy bộ nhưng uh, Dũng đang có mặt ở đây để chia sẻ những kiến thức về đầu tư về thị trường để giúp chúng ta có một cái góc nhìn cho cái kế hoạch đặc biệt là kế hoạch trong uh, cái tuần uh, chúng ta đang cái tuần tái cấu trúc ETF thế thì uh, trước khi chúng ta nói về dòng tiền tại vì dòng tiền là một phần quan trọng để giúp cho nhà đầu tư chúng ta có một góc nhìn khách quan xem là chúng ta đang tham gia vào thị trường hay là đang thoát ra khỏi thị trường à, chúng ta sẽ đợi một vài phút nữa để chúng ta bắt đầu à, ờ, đời, thời điểm này thì à, lý do tại sao Dũng à, luôn luôn chia sẻ những live stream liên tục liên tục bởi vì à, Dũng muốn là anh chị em có những kiến thức nền tảng trước khi chúng ta đang tham gia vào thị trường à, giữ được tiền là một trong những cái điều quan trọng nhất tại thời điểm này và cái điều thứ hai nữa là chúng ta cần phải biết rằng là khi nào chúng ta tham gia vào tại vì trong thời điểm này thì cơ hội nha cơ hội cũng là rất là lớn và rủi ro cũng rất là cao vậy quan trọng là chúng ta cần phải biết khi nào chúng ta tham gia và khi nào chúng ta đứng ngoài và mong rằng là sẽ được uh, sự đồng hành của tất cả các bạn đang có mặt ở đây uh, xin chào bạn Nguyễn Văn Hiếu xin chào Bạch Long xin chào Nguyễn Linh Xin chào Trần Phương, xin chào Duy Phương, xin chào uh, Đinh Bảo Lê, xin chào Phát, xin chào Phạm Giang, xin chào Hữu Du, uh, xin chào Phạm Ngọc Sơn, xin chào bạn Dũng, uh, xin chào Nguyễn Tất Công, xin chào Mạnh Khoa, Đinh Văn Trưởng, Minh Quân, Ok, xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang có mặt buổi livestream hôm nay. Xin chào Nguyễn Thạo, Nguyễn Văn Hiểu, Mai Thị uh, Diệu Lanh, Ngô Huy Phạm Sơn, Nguyễn Đức Việt. Bao chị em là hôm nay hôm qua thì ờ, anh chị em có nhớ là Dũng có chia sẻ một cái cổ phiếu nào đó mà anh chị em có nhớ anh chị em có thể comment được không ạ comment ở phần ô chat bên dưới à, xin chào Nguyễn Hữu Nguyễn Việt Dũng Trịnh uh, Tuấn Dũng anh chị em có thể comment ạ à. thế thì bây câu chuyện đây là gì ạ nếu về góc độ thì thị trường thì Dũng có chia sẻ là thị trường đang ở góc độ tiêu cực hay là góc độ tích cực góc độ mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta nên đứng ngoài hay là chúng ta nên tham gia vào thị trường đấy là góc độ đầu tiên anh chị em có thể hiểu rõ rằng là thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ với cái thị trường yếu thị trường chúng ta gọi là những cái yếu tố tiêu cực nó có thể diễn ra thị trường nhưng việc mà chúng ta hiểu rõ sự vận động của thị trường hiểu rõ về dòng tiền của thị trường thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể dễ dàng dự đoán xem là cổ phiếu nào nó có gì ạ tỷ lệ lợi nhuận tức là tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn thị trường đúng không thế thì rõ ràng là gì ạ Dũng có chia sẻ chúng ta đứng ngoài nhưng hôm qua thì Dũng cũng mạo muội chia sẻ chúng ta một cái cổ phiếu à, lý do tại sao mua cổ phiếu thì chúng ta mọi người đều biết rồi tí Dũng sẽ chia sẻ thêm để anh chị em có thể nắm rõ nhiều hơn nhưng về góc độ thì mọi người đều thấy rằng là đều đứng ngoài thích anh chị em có nhớ rằng là Dũng có nói rằng là nếu anh chị em có mua thì cũng không mua kịp đúng không bởi vì thanh khoản nó rất là thấp nên đây là một trong ví dụ để anh chị em biết rằng là chúng ta có thể biết rằng là mua cổ phiếu đúng không mua cổ phiếu như thế nào để chúng ta một là quản trị được rủi ro rủi ro nó thấp nhất cái điều thứ hai nữa là chúng ta có thể có lợi nhuận khi mà phần lớn nhà đầu tư đang bị thua lỗ ngoài kia thế thì Dũng đang có thể trong tuần này Dũng sẽ có một danh mục khoảng 10 cổ phiếu gì đó đấy thế thì bao nhiêu anh chị em muốn là Dũng uh, giới thiệu 10 cổ phiếu danh mục 10 cổ phiếu nhá 10 cổ phiếu này nó có thể tốt nó có thể chưa tốt nhưng về cơ bản là những cổ phiếu Dũng lựa chọn thời điểm nào tham gia được thời điểm nào mà có những yếu tố để mua được thì Dũng sẽ phân tích ở trên kênh của con Dũng đi bao nhiêu anh chị em muốn cái điều này có thể comment số 1 tức là Dũng sẽ có một cái danh mục nhưng Dũng sẽ phân tích cho các bạn cái điều lý do tại sao cái danh mục mà Dũng đưa ra thì nó chỉ là danh mục thôi ạ à. còn thời điểm mua vào thời điểm nào tham gia thị trường nó là thời điểm quan trọng chứ không phải là các bạn cứ thấy rằng ngoài kia ai đó cứ nói là các bạn mua cổ phiếu ngân hàng đi mua cổ phiếu ACB đi hay là Techcombank đi sau đó bạn mua vào thì tự nhiên cổ phiếu nó giảm rất mạnh chúng ta vừa mất chi phí cơ hội vừa mất thời gian vừa mất tiền và đặc biệt là nó làm cho tâm trí chúng ta gọi là nó rất là không thoải mái đúng không thế thì ờ, để chúng ta à, không phải đợi lâu nữa thì Dũng sẽ dành uh, có thể 30 phút đến một tiếng để phân tích xem là thị trường thời điểm này nó như nào thế thì trước khi mà phân tích thì theo các bạn Dũng sẽ phân tích cái gì trước ạ tức là ở đây nhá uh, Dũng muốn nói đi nói lại để các bạn các cách mà Dũng phân tích trên thị trường đầu tiên là sẽ nói về cái một chút về gì ạ cái, cái yếu tố về bên ngoài tức là ở đây nó có một cái quy luật đó quy luật uh, Dũng gọi là quy luật nguyên nhân kết quả quy nguyên nhân kết quả đó là gì ạ người ta có định nghĩa như này quả táo thì đến từ hạt táo à, tức là chúng ta trồng cái quả táo thì nó phải đến từ hạt táo nhưng thực ra thì rất nhiều anh chị em thì à, chúng ta gieo quả táo chúng ta muốn có hạt na thì không có thể có được bởi vì gieo cái gì chúng ta gặt cái đó một cái hạt nhỏ thì khi mà chúng ta gieo sẽ thành một cây to không gieo thì không gặt có gieo thì kiểu gì cũng sẽ gặt nên việc mà chúng ta đầu tư đến thôi uh, thiếu kiến thức thiếu nền tảng cơ bản thì chúng ta sẽ không có kết quả không có lợi nhuận à, nếu bạn các bạn hiểu đơn giản này mình thì mình đầu tư theo xu hướng đi lên theo xuống đi lên thế thì câu chuyện là nếu thị trường đang đi xuống đi xuống mà mình lại đầu tư và đầu tư vào các cổ phiếu đang giá đang giảm thì có phải là chúng ta đang gieo à, gieo quả táo gieo hạt táo nhưng chúng ta muốn nhận là nhận gì à? hạt na đúng không ạ muốn nhận là nhận quả na đấy là cái điều đầu tiên chúng ta thấy là những điều này nó sẽ rất là không đúng với cái việc mà chúng ta gieo một đằng chúng ta muốn nhận một nẻo thế thì một số bạn sẽ thấy là nói về kinh tế vĩ mô đúng không tất cả cái này là kinh tế vĩ mô thế thì câu chuyện đây là chúng ta biết rằng là eurozone đó tức là cái ờ, cái nước châu âu các nước uh, sử dụng đồng tư, trung châu âu thì vừa qua họ đã tăng lãi suất nha tăng lãi suất 0,75 điểm và cái điều này chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều này để anh chị em phân tích là nguyên nhân nhân quả đấy khi khi mà tăng lãi suất bởi vì giá là giá ga tiếp tục leo thang nha các bạn nhá giá ga thì tiếp tục leo thang nhưng ở đây chúng ta hiểu rất là khi mà giá ga tiếp tục leo thang và cái nguồn cung thì ở nước Nga thì nó lại là cung cho toàn bộ châu Âu khoảng độ 40 phần trăm trở lên bây giờ châu Âu họ làm gì ạ lạm phát của họ rất là cao rồi họ lại bắt đầu bơm tiền ra để, để hỗ trợ nông dân hỗ trợ cái người nghèo của châu Âu à, được hưởng lợi giá thấp hơn vậy mùa đông thì sắp đến rồi và nếu có hỗ trợ thì hỗ trợ được lâu không ạ à? cái việc thứ hai là cái nguồn cung là nguồn cung đến từ Nga anh em nhá nguồn cung là nguồn cung đến từ A chiếm 40 phần trăm và Mỹ thì là nước ở nước rất xa rồi mà cái nguồn cung của Mỹ này mà giúp cho Nga thì Dũng nhớ không nhầm nó chỉ khoảng độ 3 4 phần trăm thôi ạ à ba bốn hay là đến 7 phần trăm là là nhiều lắm đấy ạ nên bản thân là Mỹ là cái nước mà để cung cấp cái gì ạ khí đốt châu châu Âu là gần như không thể mà nếu trong trường hợp nguồn cung từ Nga lại thiếu mà châu Âu lại tiếp tục gì ạ bơm tiền ra để hỗ trợ người dân thì nó làm cho lạm phát châu Âu tăng hay là giảm đi cả nhà anh chị em có nhìn thấy nó bắt đầu nó có nghịch lý ở đây không ạ nghịch lý ở đây không ạ nhà mình có có hiểu điều này không ạ khi mà cái nghịch này lý này nó diễn ra thì điều gì diễn ra chúng ta cần phải nhìn rõ cái điều này chúng ta nhìn được cái điều đầu tiên đó là những cái làm cho lạm phát châu Âu bắt đầu gia tăng trong thời gian tới mà khi lạm phát châu ra tới tới gia tăng thời gian tới thì cái đầu tiên là gì ạ họ sẽ giảm bớt cái sự chi tiêu của những mặt hàng như là ăn uống như là mặc và cái ngành nào anh chị em thấy bị ảnh hưởng anh chị em để comment ạ à, ngành nào sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới khi mà châu Âu á <clears throat> chúng ta đang xuất khẩu sang châu Âu những mặt hàng gì anh chị em biết rằng chúng ta đang xuất khẩu sang châu Âu đó là gì ạ dệt may đúng không dệt may đó là những hàng liên quan đến gì ạ quần áo liên quan đến giày dép là những hàng bị ảnh hưởng ngay lập tức nên các bạn thấy là lúc này cái nhu cầu của châu Âu sẽ bị ảnh hưởng chúng ta phải phân tích cái này chúng ta không phải là phân tích thì chúng ta sợ mà chúng ta phải biết chúng ta phải làm cái gì à, thế thì ở đây chúng ta thấy là những cái mặt hàng như vậy nhưng cái quan trọng là hưởng lợi là gì ạ nếu anh chị em biết là chúng ta hưởng lợi vì gì không ạ nếu anh chị em nào mà đi châu Âu đồ gỗ điện tử bị ảnh hưởng vậy anh chị em nào đi châu Âu thì sao du lịch châu Âu thì sao nếu anh chị em nào đi du lịch châu Âu nhé thì thời điểm này là sẽ được hưởng lợi bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy là cái đồng euro nó giảm rất là sâu và nên chúng ta đi thì bao giờ cái chi phí nó giảm khá nhiều đấy chúng ta nhìn thấy là luôn luôn có điểm mạnh và điểm yếu thủy sản đúng không thế thì không biết là thủy sản châu Âu như nào thì chúng ta thấy là thủy sản nó là cái hàng phòng thủ rồi như đồ gỗ là nó bị ảnh hưởng nên nếu mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu đồ gỗ và chúng ta mong muốn nó có kết quả đầu tư vào dệt may mà mong kết quả thì chúng ta đã hiểu rằng là chúng ta gieo hạt táo và chúng ta nhận được hạt na chưa mong muốn được hạt na chưa nếu nhà mình hiểu rõ đợt này Dũng đang phân tích à, về đôi chút để chúng ta hiểu đơn giản chứ không không mang chứ là phân tích nó phức tạp nếu anh chị em hiểu rõ comment cho số 2 và like cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like để Dũng bắt đầu cái phần tiếp theo hãy cho Dũng một like like ở phần dưới thế thì ở đây chúng ta thấy là uh, hãy comment số 2 và like để Dũng biết rằng là chúng ta đang gì ạ cái phần thứ hai mà chúng ta đang thấy ở đây thế thì khi mà đầu tư chúng ta cần quan tâm đến rằng gì ạ nếu bây giờ hôm trước thì nhà mình có nhớ không ạ chúng ta đầu tư thì chúng ta quan tâm đến cái gì ạ quan tâm đến gì ạ một là lạm phát đúng không lạm phát thì nó liên quan đến CPI CPI thế thì CPI của của Việt Nam chúng ta thì nó đến từ gì ạ nó đến một là nó đến từ giá cả hàng hóa leo thang như là chúng ta thấy là vừa rồi thì Dũng đang dự đoán là trong thời gian tới thì uh, à, CPI của tháng này này cái tháng 9 này có thể rũ xuống là tăng bởi vì tháng này là tháng mà con em chúng ta học hành Đấy. thứ hai nữa là nó liên quan đến gì ạ đấy là đầu tiên ạ, thứ hai là giá vật liệu xây dựng bắt đầu có xuống nhích lên à, anh em nhìn thấy là giá vật liệu có xu nhích lên và có một cái điểm trừ nữa là gì ạ đó là à, vừa rồi chúng ta thấy là hôm nay như là giá xăng dầu bắt đầu giảm một nghìn đồng thì cái điểm trừ cho CPI chúng ta nó có thể là cân bằng nhưng cái tác động thứ hai Dũng thấy là tác động rất là lớn đó là các bạn biết là vì sao ạ tác động thứ hai có thể tác động lớn đó là gì ạ là nhà nước chúng ta cần phải gì ạ ổn định ổn định cái gì ạ ổn định tỷ giá thế thì khi mà ổn định tỷ giá thì nó cần phải sử dụng hai công cụ các bạn nhé cái này là cái mà thời gian tới Dũng sẽ phân tích thật kỹ để cho các bạn biết là hai công cụ đó là gì đó một là công cụ là gì ạ các bạn có thể comment ạ để ổn định tỷ giá thì ngân hàng nhà nước phải sử dụng hai công cụ gì và tại sao chúng ta phải ổn định tỷ giá thế thì cái điều đầu tiên chúng ta phải nói là tại sao ổn định tỷ giá bởi vì nếu tỷ giá <clears throat> vẫn tiếp tục gia tăng cái điều đầu tiên đó, chúng ta thấy ngay ngay và luôn ai à, nhìn nhé thấy ngay và luôn đó là gì ạ đó là nếu bạn để ý một chút thì rõ ràng là chúng ta thấy là một vài quỹ đang gì ạ họ đang rút tiền ra khỏi đây các bạn nhìn này đây là uh, các quỹ ngoại giao dịch trong kỳ như nào nhưng Dũng nó có đọc một cái thông tin là một cái quỹ của Thái Lan uh, nó đang rút ra uh, đang rút ra hôm nay chúng ta để khối ngoại tiếp tục mua dòng thực ra số này nó không chính mua dòng này thôi uh, đây chúng ta là các quỹ nó có một cái vài quỹ hiện tại nó đang rút dòng ra khỏi uh, một cái quỹ Thái Lan đang rút dòng ra ra khỏi thị trường thế thì đây là cũng là một cái dấu hiệu đầu tiên cái điều thứ hai là các bạn biết rằng là uh, nếu mà từ kỳ tái cấu trúc ETF lần này thì các quỹ người ta nộp tiền vào hay người ta người ta nộp tiền vào để mua chính chỉ quỹ hay người ta rút ra mua chứng chỉ vào hay là rút ra đấy chúng ta phải hiểu theo các bạn là họ mua chứng chỉ quỹ hay là nó rút ra nếu trong trường hợp mà chúng ta cần phải hiểu cái cái gốc rễ của cái này để tí nữa chúng ta phân tích thị trường theo các bạn là lạm phát tiếp tục tăng thì đồng USD là đồng người ta được có giá nên nhà đầu tư chỉ cần gì ạ à? chỉ cần giữ đồng USD là đã có lợi nhuận rồi nên họ rút tiền ra hay là giữ họ giữ đồng Việt Nam nên chúng ta thấy rằng là các quỹ họ sẽ rút tiền ra khỏi quỹ bởi vì nếu họ để tiền trong quỹ và cổ phiếu thì người ta cũng rút tiền ra nên cổ phiếu người ta bán cổ phiếu ra người ta bán cổ phiếu ra để thu đồng USD mà khi mà thu USD thì tỷ giá lại tiếp tục tranh lệch nhau tiếp tục tranh và chúng ta biết rằng là trong mới hôm vừa rồi ngân hàng nhà nước anh chị em có thể comment là tiếp tục mua đồng USD hay là bán đồng USD ra để gì ạ à? giữ cho tỷ giá ổn định nhà mình tự comment ạ ngân hàng nhà nước bắt đầu bán USD ra đúng không ạ mà khi bán đồng USD ra thì ngân hàng nhà nước sẽ phải làm gì ạ à? phải hút một lượng tiền lớn ngoài lượng một tiền lớn ngoài để để gì ạ lưu thông lớn vào hút vào bán USD phải hút tiền này đúng không ạ vậy khi mà dòng tiền mà hút về trên thị trường thì nó làm cho chứng khoán tăng hay chứng khoán giảm đấy chúng ta phải biết rằng là hút tiền đồng về thì nó làm cho gì ạ thế các bạn là nếu mà hút tiền đồng về mà lại làm cho lợi nhuận nó tăng thì không biết là uh, ai nghĩ là như vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được này tại vì hôm nay Dũng nhận được cái cái thông một cái bạn này bạn cũng rất là nhiệt tình đây không biết là đây là bạn này các bạn nhìn này bạn đây bạn có chia sẻ này đây à, anh à chứng khoán thế giới vậy miệt mài ảnh hưởng thế nào miền Nam ok em thấy là ok à em đi xuống tỷ dụng đây nó có bạn này này em có cảm giác là thầy thấy anh ờ, bảo thị trường đi xuống thì nó thì nó không không xuống tức là bạn này bạn có nói rằng là thường thì khi mà ờ, Dũng livestream thì thị trường nó vẫn tiếp tục lên và tiếp tục tăng thế thì cái quan trọng là gì ạ à? nếu mà chúng ta không nắm rõ được cái bản chất của thị trường trong cái giai đoạn vừa rồi mà cứ mua nó lên lên nó dao động lớn như này mà chúng ta nắm giữ thì đây là là những chúng ta gọi là những nạn nhân có thể tiếp ra diễn diễn trong thời gian tới hay chúng ta gọi là những con cừu có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian tới bởi chúng ta không phân biệt tiền đang rút ra hay để tiền đang tham gia thị trường một vài phút nữa Dũng sẽ chia sẻ kỹ phần này để cho các bạn thấy rằng là tiền đang rút ra hay tiền đang tham gia thị trường thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng gì ạ cái tỷ giá thì bây giờ hôm nay là ngày 12 còn 10 ngày nữa rồi à, 10 ngày 11 ngày nữa thì chúng ta biết ngay là gì ạ khả năng phép tăng lãi suất là 0,5 hay là 0,75 phần trăm các bạn nhé tăng lãi suất 0,5 hay 0,75 phần trăm vậy khi mà phép đưa ra cái chính sách tăng lãi suất như vậy thì theo các bạn là cái đồng USD nó tăng hay là giảm cái xu hướng của đồng USD nó tăng hay là giảm bởi vì rõ ràng là cái việc mà gì ạ đưa ra những cái thông tin về tăng lãi suất có thể là đã có thông tin rồi nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là cái xu hướng của đồng USD nó tiếp tiếp tục tăng bởi vì chính sách của Fed đó đó là chính sách về diều hâu tức là họ chấp nhận hy sinh về tăng trưởng GDP tức là họ giảm tăng trưởng GDP và họ tiếp tục gì ạ à? tăng lãi suất lên để ổn định nền kinh tế nên đây là giảm cái giảm chứ gọi là giảm lạm phát nên đây là cái cách mà chính phủ mũ Mỹ đã áp tiếp tục áp dụng trong thời gian tới đó là chính sách diều hâu. thế thì khi mà các bạn biết cái điều này thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là gì cái áp lực điều hành lên cái tỷ giá của ngân hàng nhà nước là rất lớn vậy để áp để tác động như nào thì chúng ta nhìn vào hai cái biến biến số biến thứ nhất là họ phải làm gì ạ chúng ta cần phải ngân hàng nhà nước sẽ gì ạ bán USD ra và hút tiền về thế khi bán USD mà hút tiền về thì những nhà đầu tư đặc biệt là tổ chức thì nếu mà bán một lượng lớn thì họ còn tin tưởng Việt Nam nữa hay không các bạn hiểu nhá nếu mà tiếp tục bán ra mà bán số lượng lớn thì họ có tin tưởng Việt Nam để giữ tiền đồng hay là họ sẽ bán tiền đồng ra nên thực tế là ngân hàng nhà nước họ sẽ phải bán làm sao để giữ được một cái tỷ lệ USD hợp lý anh chị em ạ sẽ giữ cái đồng USD hợp lý vậy bây giờ nếu ngân hàng nhà nước bán giả sử như còn 90 tỷ USD thì họ phải làm nào để không phải bán USD nữa hello họ phải làm nào để không phải bán USD nữa anh chị em có để comment điều này không ạ tức là nếu trong trường hợp mà ngân hàng nhà nước bán USD với lượng mà bắt đầu cảm giác là bão hòa rồi tức là nhiều rồi lượng mà không thể bán hơn được nữa hoặc là chỉ bán một lượng đủ thì họ phải để tăng lãi suất lên đúng không đầu tiên là tăng lãi suất ở thị trường 2 thị trường liên ngân hàng và khi tăng lãi suất thị trường liên ngân hàng để làm gì ạ người ta có xu hướng là giữ cái đồng Việt Nam không bán đồng USD và tăng lãi suất thì lãi suất thị trường một sẽ tăng và khi thị trường lợn một sẽ tăng thì lúc này nhà đầu tư sẽ có xu hướng bán cổ phiếu vậy nếu mà các bạn thấy là ở ngoài kia Dũng không biết là mọi người đang phân tích kiểu gì mọi người vẫn đang nói rằng là thời điểm này là thời điểm để thu gom cổ phiếu giá rẻ thì cái điều này không biết có đúng hay không nhưng rõ ràng là cái việc mà mua bán đầu tư cổ phiếu trên thị trường như vậy thực sự nó là gì ạ rủi ro với nhà đầu tư rất rủi ro trong trường hợp canh bạc này nếu anh chị em đầu tư giải kênh bạc này chúng ta đúng nhưng về lâu dài chúng ta đầu tư theo cách này là chúng ta sẽ bị thua lỗ ok đấy là cái đầu tiên lý do tại sao thì bây giờ Dũng sẽ nói về những cái gốc, uh, ờ, đấy là những cái yếu tố mang tính chất là tiêu cực uh, tuy nhiên nó cũng phải có những yếu tố tích cực đúng không thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại à, vừa rồi chúng ta mà phép tăng lãi suất thì chúng ta biết là lạm phát Mỹ đã có xuống giảm chưa anh chị em có comment ạ à, nếu đã thấy xuống giảm em anh chị em là có anh chị em là thấy là chưa có tại vì trong tháng 8 á, thì rõ ràng là phép tăng lãi suất thì rõ ràng là cái cái cái gì ạ à? cái CPI của Mỹ đã có xuống thì à, giảm khá là nhiều nhưng tuy nhiên thì bây giá dầu để giảm sâu thì có đã gì ạ à? rất khó để giảm sâu nữa cái điều thứ hai là gì ạ à? cái giá nhà của Mỹ đúng không Mỹ là cái, cái nước mà cái lạm phát của Mỹ nó phụ thuộc rất lớn về giá nhà và giá dầu giá giá nhiên liệu ạ <coughs> đúng không nên cái chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là nếu trong trường hợp mà nó tiếp tục tăng lãi suất ở cái biên độ lớn là 0,75% thì Dũng tin chắc là cái gì ạ à? cái chi tiêu tiêu dùng của Mỹ trong thời gian tới nó cũng bị ảnh hưởng và lúc này cái nhu cầu của người dân về mua sắm nhu cầu của người dân về gì ạ à? để để để tiếp tục mở rộng đầu tư sẽ bị giảm đáng kể và đấy là lý do có thể lạm phát Mỹ sẽ được điều chỉnh trong Ờ, có thể trong năm nay thực tế là sang năm là một cái năm mà Dũng cũng chưa biết là nó như nào nhưng tuy nhiên thì bây giờ chúng ta phải quay trở lại ở Việt Nam nha yeah, chúng ta quay trở lại Việt Nam khi bây chúng ta quay trở lại Việt Nam thì chúng ta nhìn Việt Nam so với các nước khác thì chúng ta thấy là nền kinh tế của Việt Nam nó tuyệt vời không ạ theo anh ai ba anh ai, à, ba anh chị em thấy là Việt Nam chúng ta đang là rất tuyệt vời thì comment số 1 ai nghĩ là không thấy rằng là tuyệt vời lắm comment số 2 để chúng ta sẽ phân tích cái điều này và chúng ta sẽ đánh giá nhìn về rộng hơn là xem là cái chính sách điều hành kinh tế của Việt Nam nó như nào tác động với dòng tiền xem là thời gian tới chúng ta nên tập trung vào cái điều gì và nên tránh xa điều gì đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta nhìn vào chúng ta đồng USD từ đầu năm đến bây giờ cái đầu năm á, đến bây giờ nó tăng bao nhiêu phần trăm ạ cái đồng USD ấy, anh em nhớ là cái đồng USD là từ đầu năm đến bây giờ nó tăng bao nhiêu phần trăm ạ chúng ta nhìn vào đồng đây, đồng đây, cái đồng bạc xanh ấy, D gì á nó tăng khoảng 17 18 phần trăm đó thế thì nếu chúng ta nhìn về cái tỷ giá giữa đồng USD trên đồng Việt Nam thì vừa rồi nó tăng khoảng bao nhiêu phần trăm ạ cái tỷ giá từ đồng với USD và đồng Việt Nam á thì cái tỷ giá từ đầu năm nó tăng khoảng bao nhiêu ạ nó tăng khoảng 3 đến 4 phần trăm đúng không anh chưa có đồng ý với điều này không ạ Đấy thế thì rõ ràng là tăng 3 đến 4 phần trăm mà trong khi đó đồng USD thì nó tăng dựng đứng và trong khi đó đồng Việt Nam khoảng tăng 3 phần trăm mà nếu chúng ta nhìn vào đồng của gì ạ đồng Thái đồng Thái Lan á, thì nó tăng rất là mạnh chúng ta nhìn về đồng gì ạ của như kể cả gì ạ liên quan đến Indo những nước xung quanh chúng ta nó tăng rất mạnh thế thì rõ ràng là vậy xét về khía cạnh nào đó thì chúng ta thấy là đồng Việt Nam chúng ta đã có giá hay không có giá nào chúng ta sẽ phân tích kiểu này đồng Việt Nam chúng ta đang có giá hay là mất giá so với đồng USD so với đồng khác chúng ta phải nhìn về cái điều này khi mà chúng ta nhìn về cái điều này thì có phải chúng ta phải so với đồng khác thì rõ ràng là gì ạ những nhà đầu tư nước ngoài người ta đầu tư vào Thái Lan người ta đang bị lỗ rất nặng đúng không người ta đầu tư vào Indo người ta đang bị lỗ rất nặng nên chính vì vậy thì dòng tiền rút ra khỏi Việt Nam nhiều hay ít ạ à? đúng không nên vì Việt Nam chúng ta đang là ổn định và khi ổn định như vậy thì chúng ta thấy là Việt Nam đang là có phải là đang là con rồng của châu Á hay chúng ta gọi là nhìn về góc độ đó chúng ta đang nhìn thấy là Việt Nam đang là đồng tiền đang được ổn định và đang được giữ giá rất tốt nên đây chúng ta gọi là nếu về xét độ góc độ cổ phiếu thì chúng ta đang gọi là cổ phiếu mạnh trên cái thị trường chung bao nhiêu anh chị em có hiểu cái điều này không ạ tức là thị trường chứng khoán chúng ta đang là trong những thị trường mà nó đang hưởng lợi rất là mạnh trên cái thị trường chung và đây chính là lý do chúng ta cần phải gì à, ạ? trang bị cho chúng ta kiến thức chiến lược trong đợt này thì với cái việc mà gì ạ thị trường chứng khoán thế giới có thể giảm mạnh nhưng với cái góc độ uh, Dũng uh, cá nhân của Dũng thôi thì Dũng theo dõi trong thời gian tới thì cái khả năng của Việt Nam chúng ta nó sẽ không bị ảnh hưởng giống như các nước trên thế giới ok anh chị em có có có, có hiểu điều nào không ạ thế thì đây chính là hai cái thực ra ngân hàng nhà nước chúng ta đang gì ạ rất là khéo léo để ổn định tỷ giá vừa hút tiền vừa bơm tiền và làm sao để cái tỷ giá chúng ta ổn định và khi tỷ giá của chúng ta ổn định mà đồng USD nó lại đi xuống nha đồng USD nó lại giảm giá thì nhà đầu tư nước ngoài người ta có đổ xô về Việt Nam để đầu tư hay là người ta đổ xô vào Thái Lan hay đổ xô vào inno để người ta đầu tư thế đấy là cái mà chúng ta cần phải gì ạ nhìn nhận đó gọi là nhân quả trong quá trình đầu tư thế thì khi chúng ta nắm rõ về kinh tế vĩ mô rồi thì bây giờ chúng ta quay trở lại ngành nào được hưởng lợi trong thời gian tới đấy, chúng ta phải nhìn rõ là nếu mà cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô sự ổn định về gì ạ chính trị thì cái ngành nào được hưởng lợi cái nhóm nào được hưởng lợi không phải chúng ta cứ đầu tư vào nhiều cổ phiếu mà chúng ta thành công đâu rất ít nên ở đây chúng ta cần phải và chúng ta biết rằng là nếu về góc độ nào đó thì lạm phát ở Việt Nam đang ở mức gì ạ bắt đầu có xu hướng tăng tăng vì lý do tăng động thái tăng thì anh chị em có thể nhìn ngay đó là gì ạ có phải là bao nhiêu anh chị em thấy là à, các ngân hàng đang có xu hướng là gì ạ tăng lãi suất nếu có thì comment cái comment số 1 tăng lãi suất thì tăng lãi suất là do cái lãi suất liên ngân hàng đang tăng rất mạnh lãi suất liên ngân hàng nó tăng mạnh là do gì ạ cái tỷ giá cái tỷ giá nó đang gì ạ à? biến động mạnh đang biến động mạnh nên nó làm cho cái lãi suất liên ngân hàng tăng tăng tăng mạnh nhất trong 10 ờ, năm gì đó và khi lãi suất liên ngân hàng tăng thì nó dẫn đến là lãi suất về ở, ờ, ở thị trường một tức là cho vay cá nhân và uh, ờ, với người uh, ngân hàng nó cũng có xuống tăng và tăng thì nó dẫn đến là gì ạ lạm phát CPI có thể bị ảnh hưởng trong thời gian tới nên cái việc mà để đi đầu tư mà lạm phát tăng mà chúng lại đi đầu tư chứng khoán thì nghe vẻ nó không hợp lý lắm đúng không nếu anh chị em đồng ý nếu lạm phát mà tăng tiếp tục tăng mạnh thì chúng ta đầu tư chứng khoán nó không hợp lý anh chị em comment các đầu tiên cho phải nhất trí điều này á sau đó Dũng sẽ phân tích cho chúng ta tại sao là không đồng ý mà sau này Dũng sẽ phân tích thì nó lại hơi ngược tí thì cái những cái điều này chúng ta cần phải xem hết video thì chúng ta mới hiểu được còn bây giờ xem cứ nông cạn xem đôi chút thì chúng ta chưa chắc đã hiểu đâu nên ở đây chúng ta cần phải xem hết video thế thì ờ, đầu tiên cái việc là rõ ràng chúng ta sẽ thấy là trong cái phân tích của Dũng thì nó hơi bị ngược một chút chẳng hạn hôm qua Dũng sẽ phân tích cho các bạn đấy là gì ạ thị trường đây là cổ phiếu cổ phiếu uh, ờ, BMC thế thì với cái thị trường chung thì các bạn biết rằng là Dũng đang cho một trạng thái là rất là tiêu cực còn với cái cổ phiếu BMC thì Dũng bảo là cái cổ phiếu này nếu anh chị em mà mua thì có thể đây là cổ phiếu mang tích cực lý do tích cực từ đây chúng ta gọi là một cái vai cái vai cái vai này chúng ta gọi là trong một cái khóa học đó là xu hướng dòng tiền thì Dũng phân tích một cái khóa học à, đây là dựa trên một cái khóa học như vậy thì xu hướng dòng tiền là gì ạ là chúng ta sẽ xem là cái cổ phiếu này sau khi nó điều chỉnh từ cái đỉnh rất là cao này nó xuống cái đáy này và nó cái xu hướng trong giai ngắn hạn nó có thể là tiếp tục tăng hay tiếp tục giảm thì cái bước đầu tiên là gì ạ chúng ta sẽ nhìn xem cái xu hướng trong ngắn hạn nó sẽ diễn ra như nào chẳng hạn về cơ bản thì chúng ta có thể mua cổ phiếu thời điểm này cổ điểm này thanh khoản rất là thấp chúng ta có thể một số anh chị em sẽ không mua được nhưng tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đến cái giai đoạn thứ hai là chúng ta gọi là một cái vai vai này là mẫu hình vai đầu vai ngược đây là một vùng cản cổ phiếu rất là lớn vùng này là vùng cản số 2 tức là cái vùng này sau khi mà cổ phiếu lên đây thì những cái vùng này nó gặp cái vùng cản này nó lại tiếp tục đi xuống và tiếp tục kéo lên à, đi xuống và tiếp tục kéo lên thì toàn bộ cái quá trình ở phía trên này này các bạn nhìn này đây toàn những cái đỉnh này thì chúng ta là những vùng cản các bạn nhá nhìn cái vùng này là vùng cản khi một cái vùng cản này những cái vùng cản này thì nó hấp thụ dòng tiền ở đâu ạ một là những dòng tiền đang bị kẹt ở đây hai là những dòng tiền đang bị người ta bắt đáy ở đây và đến lúc này họ kéo lên họ rũ bỏ họ kéo lên họ rũ bỏ và với việc mà quan sát dòng tiền lớn ở cái đoạn này đây là đoạn này và những cái dòng tiền không bị bán ra những dòng tiền không bị bán ra đoạn này và với một cái khối lượng cạn kiệt tức là không ai bán ra nữa thì Dũng dự đoán là cái khả năng xác suất là phiên hôm nay nó tăng là khá cao bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment comment hiểu đúng không ạ nếu các bạn hiểu rõ điều này comment đã hiểu còn là các bạn không hiểu comment số 0 ở đây là quy luật cung cầu khi mà cổ phiếu lên đến đây nó có một dòng tiền thì nó gì ạ nhà đầu tư bán ở đây nó sẽ bị giảm xuống và giảm xuống để nhà đầu tư lại tiếp tục thu gom và tiếp tục nó kéo lên nhưng vì dòng tiền đang bị kẹt ở phía trên này họ bán ra bị kẹt đây họ lại bán ra và tiếp tục lại rũ quá trình rũ này đến lúc nhà đầu tư không ai bán ra nữa thì họ tiếp tục kéo lên họ tiếp tục kéo lên thì tiếp tục họ lại rũ với cái việc mà không ai bán ra nhịp đầu tiên họ giảm xuống và nhịp thứ hai họ test lại không ai bán ra nữa nhịp thứ ba họ kéo lên để kiểm tra cung cầu thì lúc này cái lượng cung cạn kiệt thì chúng ta mua ở đây khi mua ở đây thì nó có những ưu điểm như sau thứ nhất là chúng ta thấy là nó đã có dòng tiền lớn tham gia vào đây rồi thì cái việc mà nó vượt qua đỉnh hoặc là tiếp đi lên độ an toàn rất là cao cái điều thứ hai là gì ạ nếu chúng ta nhìn vào cái vùng dưới này là vùng hỗ trợ mạnh cái vùng hỗ trợ mạnh bởi vì dòng tiền nó có dòng tiền lớn nhưng cái vùng dưới này chúng ta thấy là không có ai bán ra nên khả năng nếu cổ phiếu T4 về chúng ta bị thua lỗ rất là thấp nên việc mua cổ phiếu này chúng ta có 1.000 cổ phiếu thì cái việc mà trong 1.000 cổ phiếu mua cổ phiếu này chúng ta sẽ thấy là an toàn hơn nhưng cái cái nhược điểm cổ phiếu này là thanh khoản thấp nên hôm qua chúng tôi chia sẻ đó là gì ạ chúng ta sẽ không dành cho tất cả mọi người đấy thì là lý do tại sao chúng ta hiểu cái điều này là nó không dành cho tất cả mọi người bởi vì thanh khoản rất thấp thì đấy là cái góc độ về cái cổ phiếu này thế thì chúng ta biết rằng là mua cổ phiếu này nó có rủi ro hay không chúng ta không thể nào khẳng định là 100 cái cổ phiếu mà nó mang lợi nhuận chúng ta được mà chúng ta cần phải hiểu đơn giản là khi mà anh chị em đầu tư cổ phiếu thì chúng ta nhìn về góc độ nhất đó là gì ạ nếu lợi chúng ta lợi được bao nhiêu và rủi ro chúng ta được bao nhiêu lợi chúng ta mất có lợi bao nhiêu thành công bao nhiêu và rủi ro bao nhiêu và trong trường hợp là rủi ro cao nhất tức chúng ta gọi là rủi ro cao nhất thì chúng ta gì ạ bị ảnh hưởng như thế nào nên nếu mà đầu tư mà lúc nào muốn thắng hôm tại hôm nay có bạn bạn comment ở trên uh, YouTube cũng thấy rằng là đầu tư giống như cờ bạc tại vì cái tư tưởng chúng ta tư duy chúng ta cờ bạc rồi thì chúng ta là cờ bạc còn nếu các bạn thấy rằng là đầu tư nó là gì ạ nó là nghệ thuật nó là khoa học thì các bạn sẽ thấy rằng là nó là khoa học thế thì ở đây Dũng đang phân tích cho chúng ta cái góc nhìn về thị trường để các bạn có kế hoạch nếu các bạn không thời điểm này các bạn gì ạ à, về cổ phiếu thì hôm nay Dũng không phân tích nhưng các bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về thị trường để các bạn thấy rằng là tới đây các bạn sẽ đưa ra những quyết định nào cho nó hợp lý trong quá trình đầu tư thì bữa nay chúng ta thấy là nó mang tính chất rằng là nó không tích cực bởi vì chúng ta thấy là rõ ràng tiền đang được bị hút ra khỏi thị trường đấy chúng ta nhìn thấy tiền đang hút ra khỏi thị trường thế thì khi mà tiền đang hút ra khỏi thị trường thì rõ ràng là tiền để đầu tư vào cổ phiếu bởi vì mọi người mua cổ phiếu bị thua lỗ mọi người mua cổ phiếu bị thua lỗ nên cái việc mà tài khoản trong thời gian vừa rồi mở nó sẽ bị giảm đáng kể thế bây giờ nếu mà như vậy thì rõ ràng chúng ta nên đứng ngoài hay là tham gia thị trường thì đây chính là cái phần mà các bạn cần phải quan tâm thế ờ, đầu tiên là Dũng sẽ phân tích cho các bạn một cái chỉ số đó là chỉ số phái sinh đấy chỉ số phái sinh cái chỉ số này là chỉ số cực kỳ quan trọng đầu tiên các bạn nhìn này bao nhiêu bạn học về VSA của Dũng đã biết về VSA hoặc học rồi đã biết về VSA, VSA thì có thể comment VSA được không ạ phân tích kỹ thuật VSA thì cái gì comment viết ra đấy ạ các bạn comment nhé Dũng sẽ phân tích cho các bạn cái điều này tại vì rất nhiều như ban nãy bạn có chia sẻ là gì ạ cứ nói là anh cứ chia sẻ là thị trường tăng chả biết thế nào <clears throat> đây là một cái phần quan trọng thế thì trong VSA thì các bạn biết rằng là khi mà các bạn lên đến vùng này đây là cái đỉnh kháng cự mạnh thế thì nếu chúng ta nhìn đến cái đỉnh này đỉnh này đỉnh này đỉnh này thì chúng ta gọi là gì cái đỉnh này nó thấp hơn với việc mà kéo lên khối lượng thấp hơn kéo lên khối lượng thấp hơn kéo lên khối lượng thấp hơn thì chúng ta gọi là gì ạ tức là nếu những cái đỉnh này này mình kéo lên khối lượng thấp và kéo lên khối lượng cao nhưng nó lại không tăng và chúng ta nhìn những cái việc mà kéo lên biến động lớn như này thì chúng ta gọi là gì ngoài cái vấn đề thiếu cầu thiếu cầu thì nó là một cái tín hiệu gì ạ LPS LPS gì ạ anh em có nhớ không ạ tức là cái đỉnh này nó đang thấp hơn cái đỉnh nó đang thấp hơn cái sự biến động đang thấp hơn mà mỗi lần kéo lên giảm rất mạnh mỗi lần kéo lên đúng rồi LPSI đấy các bạn nhớ chưa các bạn nhớ cái này chưa nếu các bạn học viết A các bạn nhớ cái này chưa ai đã nhớ cái này có thể trước chúng không nhớ nếu các bạn nhớ này có thể comment số 100 đi ạ tại vì cái này là quan trọng LPSI thế thì khi mà LPSI nó giống là là LPS á khi nào LPSI là nó sẽ giảm điểm các bạn hiểu không trong trong cái biên độ thu hẹp á thì có phải là cái biên độ nhỏ nhất sau đó cổ phiếu tăng không anh em đồng ý không cái biên độ nó dao động nhỏ nhất nhỏ nhất với biên độ hẹp nhất trước khi cổ phiếu tăng như vũ bão giống như hôm qua dũng chia sẻ ở mbc ấy, nó biên độ nhỏ nhất cạn kiệt trong một xuống tăng thì nó tăng vậy nếu ở đây chúng ta thấy là bắt đầu nó có một cái biên độ nhỏ dần như nhỏ nhỏ dần trong xuống gì ạ nào biên độ nhỏ dần trong xuống trong xuống hướng giảm vậy dòng tiền thì chúng ta không có đây chúng ta gọi là phái sinh chúng ta thấy là phía trên này bị kẹt rất lớn phía trên này bị kẹt rất lớn thì rõ ràng giảm rất sâu sẽ là hồi hồi một vv nữa rồi bọn các bạn thì thường là cứ nhìn một phiên nhìn phiên này để chúng ta đoán thị trường và không nhìn cả một cái xu hướng đang giảm như này vì chúng ta không làm nhìn cái xu hướng giảm như này nên mới, mới có câu chuyện của cái bạn gì bạn chia sẻ đó là anh ơi thị trường đấy bạn cứ tập trung vào thị trường Việt xuống ít quá hay là thị trường lại lên đấy chúng ta thấy là tâm lý bạn rất là dao động nếu tâm lý dao động như này thì Dũng không biết nhưng Dũng có thể dự đoán cách đầu tư của bạn như nào và trong cái anh chị em nào đầu tư mà tâm lý bị dao động như vậy thì cái việc mà gì ạ sớm muộn nha sớm muộn cũng mất tiền mất hết tài sản đấy mất ở cấp độ âm tài sản đấy không phải mất mất theo kiểu ấy đâu mất giả sử bây giờ chúng ta có một tỷ sau đó lại đi may margin xong lại đi nộp thêm tiền vào chúng ta mất tiền rất là lớn bởi vì cái tâm lý nó như vậy Dũng lấy cái bài học này để các bạn có thể tự học được chứ không không có ý gì cả nó là như vậy đó. nếu về học về tâm lý hành vi thì bây giờ nếu bây giờ vừa rồi nhá anh chị em đã học về cái LPD rồi thì anh chị em có giao dịch ở đây không có mua bán ở đây không có đầu tư ở đây không đây là về góc độ chúng ta gọi là góc độ về nhìn về trên tổng thể mang tính chất là thực tại của nó tức thực tế của nó đang này chúng ta có đầu tư không ạ có đầu tư không đây là cái hợp đồng VN30 của hợp đồng tương lai cái thứ nhất là gì ạ về cái tín hiệu là dòng tiền không có tham gia vào dòng tiền không thậm chí đang rút ra và cái biên độ đấy đang giảm dần mới giảm dần đến cái phải hiểu thời điểm nào gì ạ giảm thứ nhất biên độ lớn thứ hai biên độ nhỏ hơn thứ ba là biên độ bé dần đi biên độ bé dần đi nó yếu hay là khỏe yếu là khỏe nếu cái biên độ này nó giảm dần đi rồi nó yếu là khỏe nên nó cực kỳ yếu nó cực kỳ yếu chúng ta nên chúng ta là cứ mua cổ phiếu dựa vào các thông tin như là thị trường này được giao dịch lô lẻ này thị trường được giao dịch cái đậu cái chai và đây là thời điểm để mua cổ phiếu đây là thời điểm để tham gia thị trường thì lúc này bạn mua thời điểm này bạn giữ cổ phiếu thời điểm này không may bạn bị thua lỗ thì trong khoảng độ một tuần nữa hoặc là hai tuần nữa hay là nửa tháng nữa chẳng hạn Dũng chia sẻ là thị trường tạo đáy thì các bạn theo các bạn các bạn comment kiểu gì ạ nếu mà anh chị em vẫn trong trường hợp chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nhá các bạn nói về tâm lý tại vì dũng uh, thích cái cái, cái cái đọc cái, cái tâm lý của nhà đầu tư dũng muốn cho các bạn nhìn thấy là mọi thứ nếu nhà đầu tư chúng ta cần phải gần như biết hết rồi thế thì cái kịch bản này là kịch bản gần như là nó có sẵn trong đầu nhưng vì chúng ta ngày nào chúng ta cũng tập trung theo giao dịch theo ngày nên chúng ta không thấy điều này nhưng vì dũng giao dịch là giao dịch theo xu hướng theo xuống dòng tiền vì Dũng giao dịch theo xu hướng tiền nên lý do tại sao hôm qua hôm kia Dũng bảo là tới đây Dũng có một chương trình đã khóa học theo xu hướng tiền để các bạn biết rằng là các bạn cần phải đầu tư theo xu hướng chứ không phải đầu tư dựa vào cái cảm xúc dựa vào cái suy nghĩ của chúng ta nên đầu tư theo xu hướng là một trong những cái yếu tố quan trọng để giúp bạn tồn tại trên thị trường chứ không phải là bạn cứ mua cổ phiếu giá rẻ bởi vì mua xong mãi nó không lên mất chi phí cơ hội mất thời gian và thậm chí là mất tất cả thế thì câu chuyện Dũng sẽ lại tiếp tục quay trở lại để cho các bạn nhìn thấy là Dũng đưa ra các kịch bản nó rất là thú vị nếu bây giờ các bạn thấy rằng là trong khoảng nửa tháng nữa ví dụ thôi nha còn điều này Dũng không chắc chắn tại vì đây là nó liên quan đến phép yếu tố kinh nghiệm vĩ mô lúc mà thị trường tạo đáy và Dũng chia sẻ là thị trường tạo đáy phân tích thị trường là đáy thì điều gì diễn ra anh em sẽ có thể comment cái điều này không? nếu bây giờ cái thời điểm này chúng ta đang nắm giữ và chúng ta gồng gồng gồng lỗ gồng lỗ tiếp tục gồng lỗ tiếp tục gì à, thờ ơ với tài sản của mình tiếp tục gì ạ à, rồi à, bao biện cho việc thu lỗ của mình thì cái việc mà thị trường tạo đáy lúc mà thị trường tạo đáy nhà mình có biết điều gì xảy ra không ạ khi mà thị trường đầu đáy ai có thể comment cái cái này không ạ comment cái điều này nếu nếu mà Dũng ờ, đưa ra cái từ này nếu anh chị em thấy đúng thì anh chị em có thể comment số 1 còn không đúng thì comment số 2 nhá thì lúc này là lúc anh chị em bán hết cổ phiếu đúng không bước đầu tiên là anh chị em bán sạch cổ phiếu vì ờ, margin ép cho tôi phải bán nó sạch nếu anh chị em thấy cái điều này là đúng là comment số 1 tức cái điều đầu tiên là chúng ta bị ép tại vì lúc đấy nó tạo ra sự hoảng loạn rất là lớn mất cái điều thứ nhất là vậy vừa mất tiền xong nhưng bây giờ mình lại bảo là thị trường tạo đáy và chuẩn bị mua vì chúng ta vừa sợ hãi vừa bán ra sau đó bảo chúng ta chuẩn bị mua thì chúng ta đang bị mâu thuẫn đúng không ạ mâu, mâu thuẫn nội tâm đúng không vừa hôm trước thì bảo gì cả tạo tạo đáy thì chúng ta vừa bán ra hết và bây giờ là bảo mua thì điều gì ra chuẩn bị mua vào cổ phiếu thì cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ gì bị mất mãn với chính bản thân kể cả những cái người chia sẻ những cái kiến thức thực chiến như, như Dũng các bạn này DVD là nơi duy nhất được chia sẻ kiến thức thực chiến trên thị trường các bạn được học về kiến thức thực chiến chứ không học về phím hàng Dũng không phím hàng ở đây toàn bộ kiến thức mà các bạn học ở đây nó mang tính là thực chiến mang kiến thức là các bạn có thể học và trải nghiệm được ngay nếu các bạn theo dõi livestream của Dũng các bạn ghi ra vở vâng. thì các bạn học được rất nhiều kiến thức và các bạn thấy rằng là các bạn có thể ứng dụng để đầu tư rất là tốt nên cái quan trọng là bạn học như thế nào thôi còn nếu bạn học thực sự theo đúng kịch bản ở giúp đưa ra thì các bạn thấy là nó sẽ giúp cho các bạn nên nó sẽ có hai trạng thái là bạn một là bạn bán cổ phiếu ra khi bạn mất cổ phiếu Dũng chia sẻ là thị trường tạo đáy bạn không dám mua nữa và thứ hai là bạn đang mất mát thì cái việc tâm lý của chúng ta tại vì Dũng toàn bị gì ạ à? nhà đầu tư chửi khi mà thị trường tạo đáy các bạn thử xem nha cái điều này Dũng lại nói lại một lần nữa các bạn có nhớ các bạn nào có nhớ cái, cái, cái những cái vụ như vậy không ạ khi thị trường tạo đỉnh Dũng có chia sẻ thì nhiều nhiều nhà đầu tư lại bảo là tôi ăn nồi mồm khi gì tạo đáy Dũng chia sẻ nhà đầu tư lại bảo là người ta đang bị thua lỗ nặng rồi mà ông lại bảo đoán tạo đáy nên ở đây nó chính là thời điểm đảo chiều của thị trường thời điểm đảo chiều của thị trường là thời điểm cực kỳ quan trọng nên chính vì vậy nếu chúng ta không hiểu rõ thời điểm nào và thị trường đảo chiều thì các bạn thấy rằng là các bạn sẽ mãi mãi không thể nào thành công được trên thị trường chứng khoán và chúng ta chỉ là nạn nhân thế thì bây giờ câu chuyện ở đây đây là chỉ số vn index nếu mà tiếp tục đây là chúng ta gọi là quá trình phân phối và quá trình kéo lên kéo lên mà không có cái lượng thì chúng ta thấy là thị trường ở này cả vùng này nó có xu hướng chúng ta gọi là đảo chiều đảo chiều là xu giảm khi mà cái đoạn này này là đoạn mà quan trọng nhất là lúc này thị trường giảm rất mạnh đấy khi mà thua lỗ nặng thì bạn cần như gần như bạn các bạn bán tháo cổ phiếu ở đây đa phần chúng ta bán tháo ở đây nên chính vì vậy sau khi thị trường hồi lên chúng ta sẽ không dám mua nữa đấy là lý do những nạn nhân nên trong cái khóa học xu dòng tiền thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để biết đâu là lại. quan trọng là các bạn phải nhận ra cái sai lầm của mình và cái quan trọng thứ hai là phải nhận ra cái cổ phiếu nào dẫn đầu trong cái xu hướng này phải nhận biết được có cổ phiếu nào dẫn đầu khi ở vùng này dẫn đầu nhá tại vì có rất nhiều cổ phiếu như cổ phiếu không lên được nó cũng đậu đáy như cổ phiếu không lên được và thứ ba nữa là liệu cái quá trình này tạo đáy cái quá trình này tạo đáy này nó tạo đáy thật sự hay không hay nó tiếp tục gãy cả một xu hướng giảm sâu nữa thì cái này là chúng ta cần phải dự đoán được trước chứ không phải là khi mà chúng ta nghĩ rằng nó tạo đáy ở đây chúng ta mua vào sau đó nó bị thua lỗ nên cái việc mà thị trường tiếp tục giao động và biến động trên cái vùng 1160 thậm chí là 1150 ở vùng dưới này là cái phần cực kỳ quan trọng nên toàn bộ kiến thức trong thời gian này thời gian này thì các bạn cần phải gì ạ được gì ạ à, được rèn luyện được đào tạo được hướng dẫn để các bạn biết khi nào thị trường đầu đáy ở trong kênh youtube của Quang Dũng VD Dũng sẽ tiếp tục làm video về chủ đề này để cho các bạn biết rằng là tất cả những điều gì Dũng chia sẻ nó đều có gì ạ à? nó đều tuân theo quy luật nguyên nhân kết quả luật nhân quả thứ hai là gì ạ à? nó đều có cơ sở về gì ạ à? các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động lên thị trường nó đều có cơ sở về ngành với các cổ phiếu tạo ra cái xuống thị trường và đặc biệt nó có cơ sở để các bạn mua cổ phiếu các bạn có một khoảng lợi nhuận biên độ 15 20 25 từ đầu năm đến bây giờ bạn chỉ cần đứng ngoài chỉ cần mua một cái nhịp như này là các bạn đã có một khoản lợi nhuận khá rồi nếu bạn nó có kiến thức nền tảng cơ bản tốt thì bạn sử dụng margin một cách vừa phải thì bạn cũng vẫn có thể đạt được 30 thậm chí 40 phần trăm lợi nhuận thế thì đây là cái chiến lược mà Dũng muốn gì ạ à, giúp cho các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư kiên nhẫn đợi chờ nhà đầu tư gì ạ tìm hiểu sâu về về cái xu hướng dòng tiền xu hướng dòng tiền ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là một là xu hướng dòng tiền từ các yếu tố kinh tế vĩ mô nó tác động thị trường như nào cái thứ hai là xu hướng dòng tiền từ quá trình bị bán tháo bán tháo tức là nhà đầu tư lớn đã bán tháo cổ phiếu để rũ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ sau đó thì à, đảo chiều để bước vào một cái xu hướng ngắn hạn đây cái ở đây chúng ta gọi là xu hướng ngắn hạn thì việc mà chúng ta đầu tư trong xu hướng ngắn hạn thì lúc này mới là cái quan trọng để giúp chúng ta thứ nhất là gì ạ quản trị được rủi ro cái thứ hai là giúp chúng ta đầu tư một con sóng ngắn mà nó không bị ảnh hưởng đến cái gì ạ cái tâm lý không ảnh hưởng đến gì ạ cái uh, quá trình đầu tư bởi vì chúng ta sẽ không biết là từ bây đến sang năm 2023 thì cái tình hình kinh tế vĩ mô nó ổn định hay không nên tận dụng cơ hội đó là một phần quan trọng tận dụng tất cả cơ hội dù là nhỏ nhất quan trọng là các bạn cần phải theo dõi sát diễn biến của kênh DVD tại vì Dũng sẽ ngày nào Dũng có ít nhất là một đến hai video để hỗ trợ chúng ta nên chính vậy thì các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký kênh và bấm chuông để sau Dũng phát bạn là người sớm nhất nhận được video tiếp theo cái điều thứ hai là gì ạ Dũng sẽ phân tích toàn bộ những cái tình hình kinh tế vĩ mô tình hình gì ạ yếu tố bên ngoài lạm phát tất cả mọi thứ ờ, theo cái gì ạ cái quan điểm cá nhân của Dũng quan điểm cá nhân của Dũng để các bạn nhìn thấy và những điều đó để các bạn có thể liên hệ thực tế trong quá trình đầu tư của mình và đặc biệt là gì ạ các bạn sẽ được Dũng hướng dẫn cho biết là thời điểm này mua những cổ phiếu như thế nào để các bạn có thể an toàn à, thế thì trong cái uh, kênh trên kênh này thì Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ những cái cái toàn bộ những kiến thức về xu hướng xu hướng ạ và điều thứ hai là gì ạ nếu các bạn nào muốn đi nhanh hơn muốn gì ạ được thực hành trực tiếp từ Dũng thì có thể à, tham gia cái chương trình khóa học xu hướng dòng tiền ở trong khóa học này thì các bạn sẽ nhận được điều đầu tiên là Dũng hỗ trợ bạn Dũng và cộng đồng của mình hỗ trợ bạn 3 tháng để thực hành cái thứ nhất là như vậy điều thứ hai là các bạn sẽ nhận được gì ạ nhận được uh, một cái ebook mà hiện tại thì chưa có thị trường để giúp các bạn định hình về cách uh, tham gia thị trường chứng khoán điều thứ ba là Dũng sẽ cho các bạn một cái à, khoảng 50 danh mục cổ phiếu 50 cái cổ phiếu theo những mô hình mà lập đi lập lại cái thứ tư nữa là gì ạ các bạn học qua video qua video quay sẵn của Dũng đầu tiên là học về những kiến thức nền tảng cơ bản à, điều tiếp theo là chúng ta sẽ học về gì ạ bắt đầu từ à, cuối thứ sáu tuần này chúng ta bắt đầu có những buổi học online bằng qua Zoom sau đó thì bắt đầu chúng ta ôn lại toàn bộ kiến thức nền tảng cơ bản thì bắt đầu ngày 26 Dũng sẽ đào tạo trực tiếp chúng ta vẫn qua Zoom màn thiên thực chiến tức là tiếp tục đào tạo thực chiến qua khoảng 5 buổi thực chiến để giúp chúng ta thực hành trên trường tuy nhiên cái điều đặc biệt đặc biệt hơn nữa đó là gì ạ đây là chương trình đây là chương trình uh, cuối cùng cuối cùng trong cái cái cái cái module này tức là Dũng chuyển bộ toàn bộ cái module gì ạ module xu hướng dòng tiền trước ra một cái đun mới ở ờ, cái module này nó khác ở module trước đó là giúp cho nhà đầu tư mới tức là anh chị em chỉ cần gì ạ hiểu về thị trường à, chỉ cần có khi là chỉ cần học lớp 5 lớp 6 chúng ta vẫn có thể học được tức là nó sẽ đơn giản tức là đơn giản hóa để chúng ta có thể học được và đặc biệt là chúng ta sẽ học offline offline tức là Dũng sẽ có hai ngày offline để cho chúng ta học thực, thực chiến trên thị trường đây là cái gì ạ, đây là cái khóa học xu hướng cuối cùng xu hướng cuối cùng mà các bạn nhận được và cái chương trình này cái ưu đãi đến hết ngày à, không biết là ở đây như là ngày 25 24 25 gì đó để các bạn à, còn sau đó thì các bạn biết là cái cái cái mức học phí nó sẽ tăng trong thời gian tới thì Dũng cũng mong là đây là cái chương trình tri ân của uh, quý vị các bạn cái quan trọng nữa là nếu trong trường hợp các bạn làm đáp ứng đúng những cái gì Dũng chia sẻ phải đáp ứng đúng những cái gì Dũng chia sẻ làm theo thế thì để làm theo như nào thì cái quan trọng là video tức là thứ sáu này chúng sẽ chia sẻ tại sao phải làm theo làm như nào à, tham gia gì theo dõi cái gì để giúp chúng ta định hình được cái tâm lý chúng ta tại vì chúng ta bị tâm lý rất là lâu rồi khi mà chúng ta bị tâm lý lâu rồi mà bây giờ bảo chúng ta thay đổi tâm lý là không thay đổi được nên đây là cái việc là làm sao để xử lý được tâm lý thì Dũng sẽ có một cái phần cốt cho chúng ta xử lý tâm lý bên trong và cái chương trình này hiện tại Việt Nam không ai có Dũng khẳng định luôn là Việt Nam không ai có cái điều này đây là cái giai đoạn mà tại sao lý do tại sao như vậy bởi vì Dũng là cái người bị thất bại rất là thảm hại trên nền chứng khoán Việt Nam đấy thất bại gần như là mất hết và đã xảy ra những cái biến cố rất lớn với cuộc đời của mình nên chính cái việc mà mình đi từ những cái lúc thất bại không có cái gì đến lúc mà có thể cho chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu thành công bằng cách thực chiến từ thực chiến là các bạn nhìn thấy sờ thấy đấy yeah à, các bạn ở xa các bạn có thể học được nhé tại vì học qua zoom đấy còn trong trường hợp học qua zoom còn hai cái buổi mà offline nếu chúng ta bố trí được thì ờ, dũng đào tạo trực tiếp ở hà nội vào một ngày gần đây còn cái ngày nào thì dũng chưa cho cụ thể nhưng các bạn à, cơ cơ bản là như này cơ bản là các bạn học qua zoom sau đó các bạn kiếm được tiền các bạn kiếm được tiền làm sao để có một số tiền lớn hơn à, ít nhất là 5 lần khóa học ít nhất là 5 lần khóa học đấy ít nhất là 5 lần khóa học Dũng nghĩ là 10 lần khóa học thì đúng hơn Đấy, lớn hơn 10 lần khóa học sau đó các bạn dùng số tiền đó để đi tham gia chương trình offline một phần tham gia chương trình offline mua vé hay là ừ, ờ, thuê ô tô hay là như nào đó để tham gia chương trình offline thì cái đấy là cái mà rất là thú vị thế thì câu chuyện ở đây đó gì ạ các bạn sẽ được hệ thống đây là cái chương trình mà có lẽ là không bao giờ có đâu ạ đây là lần duy nhất hệ thống sẽ hỗ trợ các bạn 3 tháng để thực hành cùng DVD có lẽ là chương trình cuối cùng trong cái gì ạ? năm nay còn sang năm thì chưa biết như nào thì mong rằng là nếu anh chị em đã lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng hoặc là những năm sau thế thì uh, nó có một cái điều này nữa là nếu anh chị em đăng ký nha có một cái ưu đãi này anh chị em đăng ký đăng ký mà sau khi anh chị em đăng ký học được hướng dẫn hỗ trợ của Dũng từ nay đến trước khi khai giảng nhá từ nay đến trước khi khai giảng bao giờ anh chị em là nếu anh chị em đăng ký từ nay đến trước khi giảng á sau đó anh chị em là anh chị em học qua zoom rồi qua qua video rồi mà anh chị em là không thấy nó bổ ích cho mình thì hãy gì ạ à, liên hệ với đội ngũ của Dũng được không sẽ hoàn tiền cho các vị bạn được không nên có thể đây là cái ưu đãi mà đặc biệt chưa bao giờ có chưa bao giờ có hoàn tiền cho quý vị và bạn nên cái đường link đăng ký ở đây các bạn có thể cái này là các bạn chả mất cái gì cả các bạn nếu bây các bạn đăng ký các bạn học được gì ạ à? thứ nhất là học được miễn phí ít nhất từ nay đến gì ạ à? các bạn chỉ nộp tiền vào sau đó thì các bạn bảo vài vài hôm nữa các bạn thấy rằng là các bạn học xong rồi các bạn có kiến thức rồi các bạn chả cần gì ạ à? muốn lấy lấy lại tiền thì trước khi khai giảng vào mùa 25 26 gì đó 25 thì các bạn mà tôi lấy phí thì các bạn vừa được hỗ trợ từ nay đến ngày đó là bao nhiêu tuần cũng xem để kiểm tra là hôm nay là tuần này có này và chúng ta có ít nhất là gì ạ hai buổi hỗ trợ Đấy, hai buổi hỗ trợ Dũng sẽ cố gắng là giúp cho chúng ta ba buổi hỗ trợ được không ba buổi hỗ trợ ba buổi hỗ trợ mà các bạn thì à, học vừa hỗ trợ học được trên gì ạ dù như cái quan trọng là các bạn cần phải à, thanh toán tiền trước sau đó thì các bạn thanh toán rồi các bạn thấy rằng là nó không hợp thì Dũng hoàn lại tiền đúng không ạ bao nhiêu bạn đồng ý cái điều nếu anh em thấy là cái đây là một cái gì ạ cái chương trình đặc biệt nhất từ trước nay comment số 1 tại vì trong thời gian tới là những cái ưu đãi này nó không còn nữa thì Dũng cũng mong muốn rằng là để cho các bạn đã ưu đãi ưu ái Dũng rồi suốt thời gian vừa qua thì đây là có cơ hội tại vì cái chương trình này nó sẽ là 19 triệu hơn 19 19 triệu 868 nghìn và thời điểm này nó gì ạ à? gì ạ à? nó là 4 triệu 886 ở một vài bạn đã đóng học phí là 9 triệu rồi hơn 9, 9 triệu 900 ờ, gì đó thì Dũng sẽ liên hệ tức hệ thống sẽ liên hệ các bạn để có thể một là hoàn tiền lại các bạn để đủ với số tiền là 4 triệu 868 nghìn các bạn nhá số số tiền ở đây là số tiền 4 triệu 868 à, ờ, thực tế khóa học này là 9 triệu và sau này nó sẽ là 19 triệu chứ không phải là số tiền mà các bạn đang phải đóng nên chính vì vậy thì sau khi các bạn thực hành xong thì ạ à, thì trong cái chương trình này một là những kiến thức bạn sẽ học được một là làm sao để biết thì điểm đảo chiều tức là làm sao để biết đâu là đáy rồi đỉnh thứ hai là các bạn làm sao để biết lựa chọn điểm mua điểm bán cái thứ ba là các bạn làm sao để biết cơ cấu danh mục cơ cấu như thế nào cho hợp lý cơ cấu margin như nào hợp lý cái thứ bốn là làm sao để quản trị rủi ro để giúp cho các bạn quản trị được vốn quản trị làm sao để sử dụng lãi kép trong quá trình đầu tư tất cả cái kiến thức này Dũng sẽ uh, public cho các bạn để các bạn uh, nắm rõ được toàn bộ chương trình các bạn học được cái gì thì ờ, thế thì uh, ngoài ra thì có một cái chương trình nữa là có một cái phần nữa đó là gì ạ các bạn sẽ được Dũng đào tạo một buổi đó là mua sớm chương trình mua sớm này là chương trình mà Dũng là ấp ủ rất là lâu rồi nên các bạn được gì bao nhiêu bạn mong muốn là một cái chương trình mua sớm là rất nhiều bạn mong muốn rồi thì đợt này Dũng sẽ có lẽ là lý do gì ạ? lý do rất quan trọng đó là tới đây trong tháng tháng ờ, tháng sau là sinh nhật của Dũng rồi Dũng muốn làm cái chương trình này chương trình cuối cùng cho năm nay để giúp cho các bạn có được cái trải nghiệm thực sự đó là chương trình của DVD một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúc các bạn có những quyết định sáng suốt trong quá trình đầu tư xin cảm ơn và nhớ là đăng ký kênh của Dũng để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo xin cảm ơn